với những cây mẫu đơn của mình thì hôm trước là mình đã có một cái ờ, clip là hướng dẫn các bạn là uh, cắt cành cắt hoa tạo tán những cái hoa đã được thu hoạch thì mình cắt đi tạo tán và mình bón phân silic vào như thế nào để cho mầm ra nhiều mầm ra nhiều hoa to và nhiều lụ thì ngày hôm nay đây các bạn nhìn thấy này cái mẫu đơn của mình không bón nvk thì mình cũng chỉ cho một nắm thôi nhưng mà chủ yếu là dùng một phân silic nhưng mà những cây mẫu đơn của mình nó mầm nó ra tua tủa như thế này mầm ra tua tủa mầm mập rất là mập như này đấy mập này mầm mập này lá đẹp lá dày đẹp mở lá nụ mập và sau khi những cái mầm này nó già hóa đi thì à, nụ nó lại ra tiếp và đây các bạn có thể thấy là trong lúc mà nụ trong lúc mà mầm ra nhiều tua tủa như này thì lụ lại bắt đầu ra đây những nụ ra và hoa đây hoa đây hoa đây đấy rất là đẹp như thế này đấy. và cây mẫu đơn này sẽ triển vọng rất hứa hẹn và sau một thời gian nữa thì sẽ lở hoa rực rỡ các bạn nhé Thì các bạn à, xem hoa hồng của thanh tân một chút nhé đây hoa hồng trống trong chậu nhưng hoa hồng bạch là to như thế này Đấy. mầm thì chi chít các bạn này mầm chi chít này Đấy. lụ to này lụ to và hoa đẹp này bạn thấy này đây hoa hồng nhung đây thơm nức lở và rất là to như thế này Đấy. Nên là hoa này là còn giới hạn về đất Nếu mà trồng ngoài thì Ờ, dùng vân silic nó còn to hơn nhiều các bạn ạ ừ. Và sau đây thì mời các bạn đến thăm những cây đu đủ của mình để xem là ngoài hoa ra thì những cây ăn quả dùng phân silic hiệu quả ra làm sao thì mời các bạn chúng ta đến với cây đu đủ và giới thiệu với các bạn là cây đu đủ này là cây mọc tự nhiên mình không có trồng nó mọc tự nhiên và lúc đầu thì mình tưởng là đu đủ được cho nên không bón phân nhưng sau đó mình bảo thôi cứ bón vào biết đâu lại được thu thì cho đến tại thời điểm này đây các bạn những quả quay gần lại quả như thế này quay quay vào nghĩa kính như này đi thì đến lúc thu hoạch thì nó phải được quả hai ba ký các bạn đây cho phải phía này đi các bạn đây các bạn này những quả như thế này thôi thì nó phải hai ba ký hai ba ký nó và da của nó rất là đẹp ở đây không hoàn toàn không dùng một chút thuốc bảo vệ thực vật nào không dùng kích thích mình chỉ dùng cái phân silic và thi thoảng thì có bổ sung thêm vào nấm lân hoặc là nvk nhưng mà quả sai như thế này và tại thời điểm này là tháng 8 âm lịch nhưng mà thời tiết vẫn còn nắng nóng nhưng mà qua cái vụ ờ, mùa hè vừa rồi là hoa ra đến đâu quả đậu đến đó đấy và, và trên kia nó trùng hai trùng ba rất là sai các bạn và thân nó rất khỏe như thế này thân không có trắng không mua dệt và không như bị à, đu đủ ở đây là hoàn toàn không bị xì mủ uh, uh, gốc này không bị xì mủ trên quả này và đu đủ này rất ngọt các bạn ạ đấy thì mình cũng đang đợi là uh, đây có quả này sắp chín này mình đợi là có khi nào có một quả chín thì mình sẽ làm những cái clip để hái đu đủ trên cây và bổ ra cho các bạn ừ, xem là cái đu đủ dùng phân xinic thì ruột nó như thế nào đây các bạn này Ngày hôm nay thì Thanh Tân thả cái buồng chuối ở trên vườn nhà mình Lúc này thì vào mùa vừa qua một mùa đông thì chuối nó cũng bị vàng lá nhiều Và cái khóm này, cái cái cái cái buồng này là buồng thứ ba trên cái khóm này Trên, trên cái khóm chuối đấy các bạn này Đây, đây cái khóm chuối này <laughs> nó nó đẻ quá nhiều con như thế này các bạn này và buồng này nó đã là buồng thứ ba nhé đấy buồng thứ ba trên một khóm thường thường người ta chỉ lấy Ờ, buồng thứ hai đây buồng thứ nhất đến buồng thứ hai thôi thì là người ta phải ờ, đánh chuối chuyển sang một cái ô khác ừ, người ta trồng mới nhưng vì thanh tân cũng quá là bận các bạn ạ cho nên là cũng không không đánh được mà cứ để nó tự để nó tự tự đẻ ra và tự ra hoa tự uh, chín như thế này và ngày hôm nay thì um, đến ngày uh, chuối này được thu hoạch rồi nếu mình để thêm nữa thì sợ nó chuột được cắn bởi vì ở đây rất nhiều chuột các bạn ạ thế nên là thanh tân phải và nó, nó già rồi vâng và chuối già là cái chuối mà những cái cạnh này của nó là phẳng phiu này các bạn này cạnh này phẳng này những cái cạnh này phẳng này đấy thì còn nếu mà chuối non thì những cái cạnh này nó nó là trông nó rõ nó rõ không? nó sắc cạnh lên còn khi mà nó đã già thì là nó sẽ ờ, đầy nó sẽ phẳng cái cái cái, cái góc đấy và cái quả nó đẫy hơn đấy ở đây trên cái buồng bé này thôi các bạn cảm thấy bé nhưng mà nó cũng được bảy lái đấy các bạn ạ đây nó cũng được bảy lái đấy ừ, đây là cái buồng chuối gọi là à, buồng này là buồng chuối thêm thôi thêm nó cũng được bảy lái đấy các bạn ạ đấy đấy bây giờ thì để chặt cái buồng chuối đây ôi dồi ôi <laughs> chặt bướng này buồng chuối này xong vào thì để pha ra bởi vì cũng sắp sửa để đến ngày uh, mùng 1 Mùng 1 rồi hôm nay ngày âm lịch là ngày ờ, bao nhiêu nhỉ? 26 Hôm nay là ngày 2 26 26 tháng 2 27 chứ 27 28 gì chứ Tại vì hôm trước đã là 26 rồi À vâng Hôm nay là ngày 20 Kia Hôm nay là ngày 27 các bạn ạ 27 tháng 2 ý, năm 2022 đấy ý, và ngày dương lịch là ngày 29 tháng 3 năm 2022 và cái buồng chuối ờ, trên vườn tạm của Thanh Tân um, các bạn đừng chê bé nhé bởi vì thực ra là buồng này là buồng thứ ba trên một khóm nếu như mà các bạn mà buồng thứ ba là các bạn không được chuối nó không được đẩy quả này đâu đấy chỗ này là mình lại trồng trên nền bê tông cho nên nó không có cái chất ăn hơn nữa là thanh tân thì chỉ ờ, rắc thi thoảng rắc 15 125 Sinic và NVK thì cũng có rắc ờ, một hai lần thôi. Ờ, một lắm hai lắm thôi không đáng kể. Đấy. Và thời gian này rất là bận không chăm được ừ, ừ, mà chuối cũng đẹp như thế này. Đấy, bảy lái các bạn nhé. Đây mình có thể cùng nhau đếm đây. Cái lái này thôi không tính nhỉ, lải con này thì không tính nhá. Nhé, cái lải này không tính. Đây là một này. Đây là hai này. Đây là hai này. Đây là ba này đây là 4 này 4 này Đây là 5 này 5 Đây là 6 6 lại Đấy, Cả lại gót thì mới được 7 lại Đấy, nhưng mà quả đây rất đẹp các bạn này Quả đẫy quả Đấy, quả rất là đẫy mà chuối dùng silic thì ngon tuyệt vời các bạn ạ Vâng, chuối đối với chuối tây này thì cắt ra thì ruột nó vàng Nó vàng hồng hồng rất là ngon và thơm Và ngọt xuất sắc luôn bây giờ còn chuối tiêu thì ăn nó dai cái ruột của nó dẻo lắm dẻo mà ngọt và thơm lắm Đấy, đối với chuối chuối tiêu hồng mà dùng phân silic thì tuyệt vời và bây giờ bạn pha ra điện ạ lấy sau kia đem ra lấy sau kia ra đây để để, để pha Đấy các bạn có thể thấy trên cái vườn uh, vườn tạm uh, vườn hoa của Thanh Tân đây. Đấy, hoa chỗ nào cũng rực rỡ như thế này nó rực rỡ các bạn này đấy quả nó nhìn nó ở đây là do là không có đất ăn chứ nếu mà trồng trên những đất thịt thôi chỉ cần đất thịt thôi thì mà dùng cái phân silic này thì quả nó sẽ còn to hơn nhiều nó sẽ đẩy quả hơn và nó sẽ um, quả nó sẽ dài hơn các bạn ạ và buồng sẽ to hơn nhiều đấy Vâng, trong lúc trong lúc mà pha chuối thì các bạn có thể xem qua vườn hoa của Thanh Tân. Tại thời điểm này, hoa cây thì xanh tốt hoa thì rực rỡ hoa thì rực rỡ các bạn nhé từ nhà nhật cho đến cây phát tài à, cho đến những cây sống đời nó rất đẹp Đấy, hoa hồng thì thanh tân vừa cắt một loạt hoa rồi các bạn ạ nhưng mà hoa hồng thì rất là tươi thắm đây cánh nó dày cánh mà màu nó tươi thắm mà nó rất là bền nó từ khi nở đến lúc tàn nó bền lắm các bạn đây cho đến cây cây địa lan đây đây mầm đây cái ờ, cái cái mầm hoa của nó đây <coughs> mầm hoa của nó đây ba cái liền này các bạn này đây nhé đây một cái nữa này một cái là tay đây tay tay tôi đây ba cái liền luôn rất đẹp bốn cái chứ không phải ba cái đâu các bạn <coughs> đây bốn cái các bạn này đây này đây nó đang đấy cái hoa của nó thì đẹp như thế này các bạn này bốn cái mầm nhé hoa đẹp như này mà. hoa tươi lắm dùng phân clinic thì cái màu sắc của hoa nó luôn tươi thắm và nó bền cây đây bốn cái lụ đây một này hai này cái ờ, nhỏ phía tay tôi đây đầu tay tôi đây đây ạ đây đây đây đây, là ba và cái này là cái thứ tư đấy bốn nụ chào bác dạ tôi em ờ, đang <laughs> làm video ạ và ở đây trên cái chậu này trên cái chậu này các bạn này đấy cũng là ba cái nụ luôn mà nụ của nó rất là mập nụ rất là mập đây nụ này đây đang chuẩn bị ờ, hé lở đang chuẩn bị ra hoa đấy đấy nó mập đẹp như này mà các bạn đấy và hoa dùng hoa dùng silic thì nó nở tươi thắm rực rỡ như thế này các bạn này tươi thắm rực rỡ như thế này nếu như các bạn ơi nhà mình có những ban công các bạn không cần trồng hoa gì chỉ cần trồng hoa này chỉ cần trồng cái cây sống đời hay là còn gọi hoa bỏng mà dùng phân silic vào nó đẹp như thế này các bạn này nó đẹp này nó rực rỡ này đấy nó rực rỡ như thế này mà nó tươi lắm nếu mà dùng phân thường nó không tươi được như này đâu ạ và bây giờ thì ta quay ta sang cái phần <laughs> đây là một cái <laughs> buồng chuối kẹ thôi các bạn nhé mà cũng được 6 lại 6 lại và quả của nó đây bây giờ như mình mới xếp lại nhé các bạn này bây giờ mình mới xếp lại cho các bạn xem nhé là chuối dùng silic đây đây các bạn này quả đẹp này mập này nhiều các bạn hỏi mình rằng là um, chuối dòng vân thường tại sao quả nó cứ gầy nó không nó không được mập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 hay hơn nữa thiết thực hơn nữa à, và à, cuối cùng thì xin kính chúc à, bà con ta có một sức khỏe hạnh phúc à, lạc quan tin tưởng um, vào chiến thắng covid để mọi người dân đều được hưởng hạnh phúc an lạc và mạnh khỏe bình an à, xin chào và hẹn gặp lại